Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh soi cầu Minh Tú Thì hiện tại bây giờ đang buổi tối các bạn ạ, ngày thứ sáu Là ngày 25 tháng 10 năm 2019 Thì à, trước mặt mình đây là kết quả số kinh tiết miền Bắc Đặc biệt của chúng ta hôm nay đã ra rồi Hiện tại giờ là cũng là 8 giờ, 8 giờ, 8 giờ các bạn ạ Thì đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là 84 tổng 2 các bạn nhé Tức là làm sao vẫn liên quan một ngày hôm trước ngày hôm trước của chúng ta là 74 tổng 1 thì ngày hôm nay của chúng ta là 84 chạm 4 của chúng ta thì về luôn ít 4 các bạn nhé và chạm 7 của ngày thứ năm thì hôm nay về tổng 2 bóng của nó các bạn ạ vẫn liên quan thì ngày mai đặc biệt của chúng ta liệu còn liên quan hay không thì theo mình nghĩ là ngày mai chắc chắn là liên quan đến nhau các bạn nhé chắc chắn liên quan đến nhau thì mình kiểm tra chút về mặt lô tô một chút cho các bạn tham khảo một chút không bảy chúng ta hôm nay ở lại các bạn ạ bốn ba chúng ta để lại cặp ba bốn ba ra thông mấy hôm rồi năm bảy chúng ta ở lại sáu hai ở lại đầu chín của chúng ta này bị câm đầu chính chúng ta bị câm 87 thì lại đầu chính chúng ta bị câm thì ngày mai có liên quan gì không chạm tổng 49 gì không các bạn nhé như này là cũng có liên quan đấy ngày mai mình đang à, ghi liên quan nhưng mà mình gợi lên cho các bạn cái giải đặc biệt cho ngày mai có 16 số để các bạn tham khảo còn hôm qua mình chốt số tất cả các bạn tham khảo thì hôm qua Tadaan! Kanseli boyu. 실화인가? 스타일링이 약간 힘들거나 필요하신 분들은 không lên chốt cho các bạn đấy hôm qua chốt cho các bạn cho ngày 25 tháng 10 năm 2019 bạch thủ 51 của chúng ta lên top mất các bạn tối qua mình có xem nhưng mà nó lên top mất lên top mất tối hôm qua không lên top nhưng mà hôm nay bị lên top các bạn song thủ của chúng ta là 373 không về và cái chạm đặc biệt chạm 05 bắt cho các bạn để các bạn tham khảo cho ngày 25 tháng 15 2019 thì chúng ta về chúng ta sẽ ăn con nót đó là con 35 thôi các bạn nhé ăn được con nót 35 thì các bạn hôm nay tham khảo ở trên YouTube thì à, các bạn tham khảo được con số ví dụ như là con 5 à con 35 trùng máu các bạn thì à, chúc mừng các bạn một chiêu buồn các bạn hôm nay trùng máu với mình đó là con 51 và cặp song thủ 3773 chia buồn các bạn còn hôm nay ở trên Zalo trên nhóm thì hôm nay mình chốt cho các bạn song thủ là 49 và 94 thì chúng ta chỉ có 49 nữa các bạn 49 thì chúng ta ra từ giải 5.3 ra cũng không phải là muộn mà không phải là sớm các bạn ạ thì hôm nay trên Zalo thì mình đã lấy lại cho các bạn hôm trước chúng ta đã bị trượt con 2442 chúng ta ăn được 3 4 hôm gì đấy nghỉ và hôm nay chúng ta lại ăn tiếp và chúc mừng các bạn trên Zalo như hôm qua mình đã nói lấy lại cho các bạn thì như mọi lần trước mình có nói các bạn các bạn theo dõi kênh của mình thì mình cũng nói là mình không chỉ cầu kèo cho các bạn từ lô tô trên đặc biệt chỉ cầu kèo mình nói thật với các bạn ngồi chỉ vẽ ra nó rất là nhiều rất rối mắt và bị loạn số thứ nhất loạn số của mình loạn số con số của mình chốt cho các bạn ở trên zalo nhóm sẽ bị loạn tại vì là cầu kèo trị nhiều quá rồi các bạn tự soi cũng là cầu kèo và xem cái cầu kèo của mình nữa à, rất bị loạn vậy các bạn thông cảm cho mình lô là mình vào một chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày mai đó là ngày 26 tháng 10 năm 2019 các bạn nhé bạch thủ ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 09 và lót đó là con 90 các bạn nhé lót con 90 Thực ra con 0990 là của chúng ta ngày hôm nay thì nó đang bị lên top Nhưng hy vọng ngày mai là con 09 này phải xuống top các bạn nhé Cặp bài thủ 09 ngày mai rất là đẹp Hy vọng ngày mai nó xuống top của nó lên top thì mình cũng không thích Không thích một chút nào Lên top mình sẽ không giả chốt cho các bạn ở trên Zalo nhóm Và ngày mai con này nếu mà xuống Con 09 của chúng ta ngày mai xuống top thì các bạn nên tham khảo con này Đó là trùng máu với các bạn thì các bạn có thêm có thể tham khảo trường máu cặp bạch thủ 09 này và lọ 90 và song thủ ngày mai đó là con 67 và con 75 các bạn nhé 67 và 75 cho ngày mai và cái đặc biệt ngày mai đó là 16 số mình chốt cho các bạn để các bạn tham khảo cho ngày mai là phần đặc biệt các bạn nhé về phần đặc biệt ngày mai đó là 13 mã mốt và đặc biệt của chúng ta ngày mai là rất là đẹp rất là sáng bắt hai bộ cho các bạn là các bạn tham khảo rất là sáng chống máu các bạn các bạn có thể xem xét và 18 81 và 36 63 à 36 63 rồi các bạn 68 68 à 68 86 mình à, ra như này thì các bạn có thể biết đây là mình bắt cho các bạn là bộ gì 14 41 19 91 46 64 và 69 96 các bạn chưa đặc biệt thì các bạn biết như này mình bắt cho các bạn lại chạm gì chạm như này là ngày mai mình bắt cho các bạn là chạm cứng chạm 16 các bạn nhé chạm cứng 16 còn đâu là bộ ngày mai mình bắt cho các bạn một bộ đó là bộ 13 và bộ 14 cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày mai đó là ngày 26 tháng 10 năm 2019 các bạn nhé còn số Zalo của mình đây vẫn đồng hành chốt số cho tất cả các bạn ở trên Zalo nhóm mỗi chiều đó là 0868 302 096 cho tất cả các bạn tham khảo hàng ngày và bạch thổ ngày mai đó là con 09 lót đó là 90 và song thủ của chúng ta đó là 6776 và cái dàn đặc biệt 16 số. Thì ngày mai mình có kết có mấy đặc biệt thôi các bạn nhé. Kết có mấy đặc biệt để cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày mai. Ngày mai mình vẫn kết chẵn chẵn các bạn nhé. Và tổng không đó là cặp 4664 cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là cái dàn 16 số và mình có kết hai con đặc biệt đó là 4664 Vậy hôm nay ở trên YouTube thì mình chỉ có giúp cho các bạn đó là ăn được con nốt 35 thôi. Còn đâu trên Zalo Zalo nhóm thì mình à, giúp các bạn hôm nay ăn lại. Hôm qua chúng ta bị trượt thì hôm nay chúng ta lấy lại đó là cặp song thủ 4994. Thì ngày mai thì chúng ta đó là ngày thứ bảy các bạn nhé, ngày thứ bảy thì cũng rất nhiều bạn được nghỉ và cũng rất nhiều bạn hầu hết là đi làm thì vẫn chúng ta vẫn đi làm bình thường thì mình cũng kính chúc tất cả các bạn có một ngày cuối tuần chúng ta đi làm thuận lợi luôn thuận lợi và an toàn trong công việc còn các bạn xem kênh các bạn nếu thấy hợp kênh thì các bạn nhớ ủng hộ kênh đó là đăng ký kênh và ấn like hoặc là comment ở dưới chia sẻ cầu kèo hay là bất kỳ những bình luận gì các bạn mình sẽ trả lời các bạn và mình xin kính chúc tất cả các bạn có buổi tối vui vẻ và xin chào và hẹn gặp lại các bạn của tôi ngày mai